Vừa rồi, thầy đã chỉ cho em các cho các bạn lý thuyết của toàn bộ của bài đầu tiên phần lý lớp 10. Thì để minh họa rõ hơn cho các lý thuyết này, thì cho chúng ta bắt đầu đi vào ví dụ bài giảng đầu tiên nhé. Ví dụ 1. Các câu dưới đây, câu nào sai, giải thích tại sao. Đáp án A. Mọi vật đứng yên nếu khoảng cách từ vật đó đến vật làm mốc luôn luôn có giá trị không đổi. Đáp án B. Mặt trời mọc ở đằng đông, lặn ở đằng tây vì trái đất quay quanh trục Bắc Lam từ tây sang đông. Đáp án C, khi xe đạp chạy trên một đường thẳng, người trên đường thấy đầu van xe vẽ thành một đường tròn. Đáp án D, đối với một đối với đầu mũi kim đồng hồ thì trục của nó đứng yên. E, tọa độ của một điểm chuyển động trên trục OX là khoảng cách từ gốc O đến điểm đó. F, giao thừa năm kỷ hợi là một thời điểm và G, đồng hồ dùng để đo khoảng thời gian. Vậy thì chúng ta sẽ đi chỉ ra các đáp án đúng sai trong ví dụ 1 này nhé. Ở đáp án A, mọi vật là đứng yên nếu khoảng cách từ vật đó đến vật làm mốc luôn luôn có giá trị không đổi. Ở trong khái niệm về chuyển động, thầy đã nói cho các em có các yếu tố sau. Chuyển động của một vật là sự thay đổi về khoảng cách của vật đó so với vật làm mẫu theo thời gian theo thời gian được gọi là chuyển động cái gì nhưng ở đây các em nhớ là gì ạ nếu khoảng cách từ vật đó đến vật làm mẫu luôn luôn có giá trị không đổi chúng ta hãy vẽ một trường hợp lấy một ví dụ để phản chứng rằng đa na này là sai nhé nhiều bạn đọc lướt qua thấy rằng đúng không phải đâu ta hãy nhìn đến đây thầy vẽ một đường tròn vẽ tay nên có thể không được tròn các bạn chú ý nhé vẽ tay nên có thể không được tròn Đấy, thôi chấp nhận nó đi đúng không ạ? Tay không tròn lắm. Thế là xử vật làm mốc là vật A và chuyển động là vật B. Chuyển động trên quỹ đạo tròn cách A cách vật làm mốc A một khoảng R là không đổi. Vậy thì khi vật B này chuyển động trên quỹ đạo tròn này thì khoảng cách từ B tới A luôn luôn là không đổi. Nhưng nó vẫn được coi là chuyển động. Được chưa? Như vậy đáp án A ở đây là là sai. Nhớ thầy nhá. Đáp án B Mặt trời mọc ở đằng đông, lặn ở đằng tây. Kiến thức địa lý chắc chắn biết, đúng. Vì trái đất quay quanh trục từ Bắc, quay quanh trục Bắc nam Bắc nam nếu ta lấy trục cố định Bắc nam nhá thì nó sẽ từ Tây sang Đông. Đúng rồi, khi mà mặt trời mọc ở đằng đông, mọc ở đằng đông có nghĩa là gì ạ? Phía đông của ta mặt trời chiếu vào đấy, đúng không nhỉ? Như vậy ở đây, đan B là đúng. Kiến thức địa lý đã